À, xin chào tất cả anh em nhé Đấy, cái ờ, video này tôi uh, muốn giới thiệu cho anh em một cái đồ chơi tài xỉu hoàn toàn không tang Đấy, mà giúp cho anh em đi chơi tài xỉu anh em <clears throat> anh em có thể có cái tỷ lệ chiến thắng lên tới 8 đến 90 phần trăm nhé thì cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này nó chơi như thế nào và cái cách chơi cách sử dụng của nó như thế nào thì anh em theo dõi cái video thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em trên video này chia sẻ cho anh em trên cái video này để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó Đấy, thì ờ, cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp này nó là cái bộ tài xỉu cảm ứng Đấy. thì cái bộ tài xỉu cảm ứng này anh em nào mà đã chơi rồi thì anh em cũng đã biết còn anh em nào mà chưa chơi thì ờ, anh em có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình để anh em có thể sở hữu lại sở hữu được cái bộ đồ chơi tài xỉu anh em nào mà chưa biết rõ hay là anh em nào mà chưa biết về cái bộ đồ chơi cảm ứng này bộ tài xỉu cảm ứng này thì anh em cứ liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em và và nói cho anh em cách anh em chơi thì à, không nói nhiều mất thời gian của anh em nữa giờ tôi và tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái à, cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp tài xỉu cảm ứng à, không tang mà mới nhất 2021 này ngày hôm nay tôi à, muốn à, chia sẻ cho anh em những anh em vẫn chưa biết về cái bộ đồ chơi này đây chính là cái cái bộ à, máy rung của cái bộ tài xỉu cảm ứng còn đây chính là cái chống cảm ứng nhé hay là gọi là miếng hay còn gọi là miếng dán cảm ứng nhé đây anh em rất là nhỏ đúng không anh em rất là nhỏ đấy thì anh em đến sân chơi thì anh em đưa vào trong hột của người ta như thế nào đấy thì anh em rất là đơn giản thôi chỉ cần động được vào hột anh em thích dán vào mặt nào cũng được đấy, còn đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà tôi đã cho sẵn cái cảm ứng vào trong và anh em khi mà anh em đi chơi ấy, anh em đi sân chơi anh em lắc đấy, thì cái bộ hột này cũng anh em sử dụng cũng được hoặc là anh em đưa vào sân chơi anh em dán vào hột của người ta cũng được Đấy thì cái bộ này làm sẵn vào trong hồ thì là anh em chỉ đến anh em lắc tay anh em lắc cái bộ hồ tài xỉu này thôi Đấy thì khi mà anh em lắc thì là nó sẽ báo dung cho anh em khi có mặt lục ngửa lên nhá Đấy, khi có mặt lục ngửa lên thì cái máy báo dung này đây cái máy này nó sẽ dung cho anh em nhá dung cho anh em đây chính là cái bộ mà tôi giới thiệu cho anh em thôi còn cái tí nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì tôi sẽ dùng cái đồ chơi tôi làm vào trong cái đấy, dụng cụ khác đấy, chứ không phải là cái máy máy dung này nhá đấy, tôi đã chế vào trong cái nón đấy, tôi đã chế vào trong cái nón thì là anh em chỉ cần đội nón anh em ngồi anh em lắc thì anh em có lục hay là không có lục thì anh em cũng sẽ biết đấy, có lục thì anh em đánh tài còn không có lục thì anh em đánh xỉu hoặc là anh em kết tài anh em kết xỉu đấy, đó thì uh, anh em chỉ cần hiểu được cái đồ chơi chơi như thế nào và cái cách chơi như thế nào là hiệu quả nhất thì là anh em sẽ có những cái chiến thắng rất là cao chiến thắng rất là cao khi mà anh em đi chơi tại xỉu bịp nhé Đó. thì đây chính là cái cách chơi tài xỉu hay là cái mẹo chơi tài xỉu bịp mà nó mới nhất 2021 và nó hiệu quả cho anh em đi chơi tài xỉu nhé Đó. thì uh, tạm thời tôi sẽ cất cái bộ tài xỉu cảm ứng này đi này, cái bộ đồ chơi này đi Đấy, để tôi uh, test cho anh em cái cái bộ hột uh, cái bộ hột này nhá. thì cái bộ hột uh, tài xỉu này tôi đã đưa cảm ứng đưa cái chấm chấm cảm ứng này vào trong cái mặt lục này thì khi mà tôi lắc thì tôi đội nón thì sẽ mặt lục ngửa lên nó sẽ báo cho anh em nhé. rất là hiệu quả cực kỳ là hiệu quả luôn Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì cái bộ tài xỉu cảm ứng này thì nó hoàn toàn không tang thì anh em có thể về hay là anh em có thể đặt đơn hàng thì anh em sẽ sẽ thử tăng tích rồi anh em lấy hàng cũng được không sao cả Đấy, bộ này nó hoàn toàn không tang nên là tôi cũng không chuẩn bị cái gì cả không chuẩn bị không hay là không ờ, thử cho anh em bất cứ cái gì Đấy. nói về cho anh em cái bộ tài xỉu cảm ứng này nó cũng đã mất thời gian rồi nhá. Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em luôn Đấy, không cần phải thử tăng tích anh em thử tăng tích nếu mà có tang Đấy, thì tôi sẽ đền cho anh em 1 đến 10 nhé đó thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó khi mà anh em đến sân chơi anh em có trong tay cái bộ tài xỉu cảm ứng này rồi thì anh em sẽ cảm nhận cái độ dung của nó cảm nhận cái độ dung của nó thì khi mà anh em cảm cảm thấy cái à, máy báo dung nó dung dài dung nhiều thì là anh em đánh là anh em biết trong đấy có mặt lục biết ở trong đấy có mặt lục còn không dung hoặc là dung một cho đến hai nhịp thì cái à, đó chính là cái máy báo sóng cái bắt sóng của cái hột với cái máy nhá Đấy, anh em phân biệt được cái đó rất là đơn giản thôi Đấy, khi nào mà mạnh nhạy khi nào mà mạnh thì anh em đánh còn khi nào mà không dung, dung ít thì anh em không đánh nhá đó, thì bây giờ tôi vào test cho anh em năm bảy chén này đó như chén này không dung nhá không dung thì là anh em đánh gì anh em đánh xỉu cũng được hoặc là anh em không đánh nhá đó, xỉu dung trái này đảm bảo với anh em luôn là có mặt lục ở trong mở cho anh em này 90 phần trăm là có lục đó, 556 đó, như trái này tiếp tục dung này dung này vẫn có lục này đấy như trái này thì trái này nó là cái phản phản thế hột nhé tất nhiên là cái máy nó báo rất là chuẩn rồi máy báo có mật lục thì à, anh em à, có 7 đến 80 70 đến 75 phần trăm là anh em biết ở trong nó có tài đúng không cái mặt tài Đấy, thì uh, xui thì anh em về dính hai cái mặt nhất Đấy. thì cái này thì anh em không thể tránh được chơi tài xỉu mà phải có chén vàng Đấy, như chén này máy không dung này không dung anh em đánh gì xỉu đó, à, xỉu Đấy, tiếp tục không dung xỉu tiếp Đó, 225 Đó, tiếp tục không dung Đó, 332 Đấy, anh em thấy không nó báo cho anh em rất là nhanh rất là hiệu quả đấy, rất là chính xác cho anh em nhé đấy thì đây chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp ờ, bộ tài xỉu cảm ứng hoàn toàn không tang cho anh em đi chơi tài xỉu bịp nó mang lại hiệu quả cho anh em để được sở hữu cái bộ đồ chơi này hay là cái bộ tài xỉu cảm ứng này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số trên màn hình Đấy, thì anh em alo tôi sẽ tư vấn cho anh em về những cái đồ chơi mà anh em đang cần đang muốn sở hữu nhé Đấy, video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em